Muốn giành được phần thắng trong sòng bài, thì cần phải đủ tính nhẫn nại. Michael vào sòng bài làm nhân viên đã được 3 tháng. Ở đâu có camera, ở đâu có bảo vệ anh đều biết. Anh thường đi đến chỗ anh bạn đồng nghiệp, đó là khi anh động tay với máy cháo bài. Anh còn cố ý quyến rũ kết để có thể ra tay với nút bấm. Đồng thời anh còn đi phục vụ một vị đại gia. Lâu dần anh nắm được thói quen của ông ta. 3 tháng sau khi đã sắp xếp xong, Michael biến thành một vị khách đến chơi bài. Anh động tay đến máy cháo bài khiến lá bài bay khắp nơi, để gây ra tình hình hỗn loạn. Nhân viên sòng bài bận tối mặt, chỉ michael nhàn hạ đứng trước mặt kết, anh ấn vào cái nút bên dưới bàn chơi bài. Sau đó mọi lần tung xúc sắc đều như ý. Kết quả thì tiền đều đến tay Michael. Sau đó anh đến phòng của ông khách kia, ông ta đang ngủ do bị gây mê từ trước. Sau khi xong bài này sinh hỗn loạn, những lá bài ở đây đều bị đưa đi. Đến cả vị khách có tiền nhất cũng bị mời ra phòng VIP để sòng bài nhân cơ hội để cược một ván. Mà đây cũng chính là mục tiêu của Michael. Anh cầm tấm thẻ phòng VIP của ông khách kia. Nửa đường anh muốn cải tạo lại thang máy, nhân viên cháo bài vừa hay bước vào thang máy, hang lập tức xảy ra vấn đề. Trong bóng tối, trong lúc đó Michael vừa phàn nàn vừa tiện tay giở trò với lá bài. Phòng VIP ở đây chỗ chơi bài rất lớn. Nhưng Michael vừa nãy cũng thắng một ít ở dưới lầu. Anh đeo một chiếc kính đặc biệt, biết hết quân bài của đối phương là gì. Đến cả giới tính của đối thủ anh cũng mò qua. Tên có dâu là kẻ không thích người khác ra ý kiến. Khi Michael đưa ra con bài, cả đám người cũng đi theo. Michael nhắc nhở tên có dâu nếu chưa nghĩ kỹ thì đừng đánh. Bị anh cà khịa, tên kia lập tức cược 100.000 đô. Sau khi mở bài tên có dâu đã thua hết cả. Michael lại rất thoải mái, nhưng nhân viên cháo bài lại đưa tất cả cho một người. Michael lo lắng. Chuyện gì vậy? Quý ngài đây thắng rồi. Người thần bí sau đó rời đi. Michael đã mất toàn bộ số tiền mình có. Anh không dám tin vào mắt mình. Anh bỏ chiếc kính của mình ra, cầm lá bài lên xem. Đáng sợ là Michael không lấy được tiền, mà còn bị bắt. Bị bọn đầu mặn đánh đập. Ông chủ sòng bài đòi tiền anh. Nghe nói anh là khách hàng VIP, Tôi vốn dĩ đã thắng ván đó, sau đó một tên lừa đảo xuất hiện, đem tiền thắng cược của tôi đi. Tôi không hiểu nổi chỗ các ông làm ăn thế nào, nhưng ông chủ không nghe anh. Nói trong vòng một tuần anh phải trả 500.000 đô, nếu không giao tiền thì ông ta sẽ xử lý anh, cái mạng của anh sẽ thuộc về ông ta. Vạn bất đắc dĩ, Michael mua vé tàu đêm tìm người bạn cũng mở sòng bài giúp đỡ. Eric đang thu thập chuyện về người có dị năng. Michael vô tình mở ghi chép của anh ra. Bên trong có kẻ có năng lực khống chế vật thể, khống chế điện và điều khiển tư tưởng người khác. Tất cả mọi dị năng đều được ghi chép. Michael lặng người một lúc. Nếu như đưa những người này đến sòng bài, đừng nói 500.000, mà vài triệu đô cũng là chuyện nhỏ. Michael đi tìm Ian, một kẻ không muốn về nhà gánh vác gia sản, nhưng lại chịu đi theo anh đến sòng bài. Dị năng khống chế vật thể, có thể giúp Michael có quân bài như ý. Sau đó là Tony, một người có thể khống chế điện từ đang làm tài xế. Không có bản lĩnh nên chỉ dám ra tay với máy tính tiền, có thể giúp Michael di chuyển camera. Sau gió đé ne Kevin ở bệnh viện tâm thần, anh ta bị bệnh trầm cảm, Nhìn vậy nhưng anh ta lại có dị năng tuyệt vời. Khống chế suy nghĩ của người khác, trở lại sòng bài của Eric, Michael đưa những dị nhân đi luyện tập, nhưng không ngờ kết quả lại không như ý. Ian sau khi khống chế vật thể, biểu cảm trên mặt vừa nhìn đã biết có vấn đề, Kevin biến đối thủ thành kẻ ngốc. Tony thì suýt nữa làm cháy camera, nhưng tệ hại nhất là Michael đều phải dùng miệng để ra lệnh cho họ. Việc này quá lộ liễu nên không thể. Suy nghĩ nát óc, Michael chuẩn bị đi tìm bà lão đã sống 2.000 năm. Dị năng của bà là nói chuyện qua không khí, nhưng khiến Michael khốn đốn là, khi anh vừa mới tìm được bà lão, thì bà đã không còn. Cô gái bước vào không gian dị năng, một đám khí màu đen bao xung quanh cô. Chỉ cần đứng gần đối phương, cô có thể đọc được suy nghĩ của người đó, còn có thể truyền ý nghĩ đó qua không khí. Kỹ năng đỉnh cao này khiến cô như cái di động biết đi, có thể để cho hai người liên lạc thông qua cô. Cô chính là cháu gái của bà lão. Gia tộc của họ có thể đọc tâm thuật, khiến cho đám xã hội đen luôn chú ý cô. Bà lão chết rồi nên cô thành đối tượng săn đuổi, Michael đang thất vọng thì trông thấy một đám người đang đuổi theo Veronica. Anh ta thông minh nên đoán ra Veronica không đơn giản. Liền cứu Veronica thoát khỏi bọn chúng. Sau đó mời cô gia nhập vào hội của mình. Michael đem người của mình đến quảng trường. Muốn thử tạo ra địa chấn ở đây. Có Veronica tham gia mọi việc càng thần kỳ hơn. Veronica biết được suy nghĩ của Michael. Để Ian khống chế đồng hồ. Sau đó truyền lời đến phía Ian. Đồng bọn nhận được chỉ đạo của cô. Eric làm hai người đi đường hóa điên. Tony làm dòng điện xung quanh bị cháy. Veronica hóa thành cây loa khổng lồ thông báo rằng có động đất. Sau khi thông báo, đám người đang bình tĩnh bỗng hốt hoảng. Đừng nói đến người, chim trên trời cũng bị ảnh hưởng. Sau khi thử nghiệm thành công Michael rất hài lòng. Anh đưa Veronica đến sòng bài sang trọng. Sau khi ngồi vào bàn Veronica thông báo Tony di chuyển camera. Còn Ian khống chế quả bóng. Để nó rơi vào ô 10 điểm. Cứ thế 30.000 đô nhẹ nhàng rơi vào túi. Nhưng kiếm tiền quá nhanh chóng. Michael không muốn làm người khác chú ý. Nên tạm thời im hơi lặng tiếng. Tìm cơ hội kiếm món hời rồi chuồn. Không ngờ Tony và Ian thấy tiền thì đỏ mắt, Tony đồng thời khống chế cả máy chủ. Điên cuồng kiếm tiền, Ian càng uống càng hứng khởi. Được lắm, rất nhanh đã bị đám bảo vệ chú ý. Bị bắt phải rời khỏi sòng bài, hai người mặt như bánh đa ngâm nước, bảo vệ vứt họ lại thang máy rồi bỏ đi. Bọn họ vẫn cố đứng lại chờ thang máy mở ra, là Michael nhờ người lôi họ ra để bình tĩnh lại. Nếu như có người biết có kẻ ăn gian ở đây, thì thi thể của các anh sẽ được tìm thấy dưới tầng hầm. Đó là hậu quả của việc các anh đã làm. Sau khi huấn luyện, thì cuộc chiến bắt đầu. Michael trở về bàn, anh cực tất cả khiến sòng bài đều chú ý. Trò chơi bắt đầu dưới hàng vạn ánh mắt, Kevin khống chế nhân viên, Tony di chuyển camera, Ian khống chế màu sắc. Sau một hồi im lặng, tất cả mọi người đều hò hét. Bọn họ đều nhiệt liệt cổ vũ cho anh. Michael một tay cầm tiền, một tay lôi Veronica rời khỏi đó. Hạn trả tiền chính là ngày mai. Michael không những phải trả hết nợ, anh còn muốn kiếm thêm 500.000 đô nữa. Chỗ tiền đó đủ để bọn họ sống sung sướng nửa đời sau. Bọn họ ăn chơi nốt đêm nay coi như chia tay. Hôm sau Michael mang tiền đến theo hẹn, một chiếc SUV đang bấm còi đằng sau, ra hiệu cho xe Michael dừng lại, hóa ra có kẻ đang nhắm vào họ. Tony dùng dị năng khống chế chiếc xe, nhưng bọn chúng nhanh chóng áp sát xe của Michael. Tôi thử xử bọn khốn đó xem. Không ngờ giữa đường xuất hiện một xe nữa. Rất nhanh xe của Michael đã bị kẹp ở giữa, nhưng càng khiến người ta không ngờ là xe muốn chặn đám Michael dừng lại là ông chủ sòng bài. Hóa ra ông ta luôn theo dõi Michael, lão ta thấy Michael nhẹ nhàng kiếm được một triệu đô nên nổi lòng tham. Dã tâm của hắn không còn là 500.000 đô kia, mà là Michael và đồng bọn của anh. Hắn muốn họ về làm việc cho mình, đồng ý kiếm tiền cho hắn. Đối mặt với tên khốn vô lại này, đám người Michael phải làm sao đây? Một danh họa nổi tiếng đang đi mở tranh, thì đột nhiên ông ta bị thầy thôi miên làm hôn mê, nhân viên tay chân bận rộn. Thầy thôi miên thao túng thêm hai người khác, một họa sĩ bên đường, giống như bị ma nhập vẽ không ngừng. Một nhân viên khác nhanh chóng qua mua bức tranh, sau khi bức tranh được đóng gói kỹ càng, người họa sĩ mới sực tỉnh, phát hiện trước mặt bỗng có thêm một bức vẽ. Người đàn ông vừa ngã xuống cũng nói mình là họa sĩ, 500 đô liền mua đứt bứa tranh. Người họa sĩ không biết, đó là một bức tranh vô cùng đáng giá. Người đàn ông không phải ai khác, chính là người đứng sau cướp 500.000 đô của Michael, bố của anh Victor. Cảnh lại chuyển, đám người của Michael bị ông chủ sòng bài nhắm đến. Michael không có dị năng nào, liền bị vứt như bao rác. Anh bị ông chủ lôi đến bờ vực, mới làm ảo thuật chưa bao lâu, anh đã bị ông chủ lôi đến trước vực thẳm. Từ khi bắt đầu mọi chuyện đều do ông, tôi thật sự không thể tin là do ông làm. Đã 10 năm không gặp ông, ông đã xuất hiện làm hỏng hết kế hoạch của tôi. Sau khi cãi nhau với Victor, Michael giả làm thợ sửa ống nước đi tìm bọn Tony. Sau khi vui mừng gặp lại, anh biết được một tin đau lòng. Veronica vì cái chết của Michael nên đã bước vào không gian dị năng, rơi vào hôn mê sâu. Sau khi chia tay Michael, đám Tony đã từ chức. Ông chủ tức giận nhốt họ dưới hầm. Vừa hay bảo vệ dưới hầm là Michael. Sau khi người khác đi Michael đã thả họ ra, đưa họ đến kho chứa tiền. Kevin khống chế bảo vệ mở cửa, sau đó đưa họ đến chỗ két an toàn. Michael đưa mọi người vào trong kho. Không ngờ bị tia hồng ngoại ngăn lại, dị nặng của Tony chỉ có thể tạm thời ngăn tia hồng ngoại. Nhưng lần này có bao nhiêu tia ngăn cản họ, vượt qua những tia này. Cũng không phải điều dễ dàng. Ian thử mở khóa két, Michael ôm theo Veronica đang hôn mê chạy đến giúp, ông chủ đem theo đám đàn em đuổi đến. Nhưng thang máy bị Michael khóa. Đám đàn em phải chạy bằng thang bộ. Kevin tẩy não khiến bọn chúng tự chĩa súng vào nhau, gây ra một đám hỗn loạn, tranh thủ thời gian cho đám Michael. Tiếng súng cảnh báo Michael biết kẻ thù sắp đến. Nhất định phải nhanh chóng mở được két, nhưng cái khóa kia vô cùng chắc chắn. Đám bảo vệ kéo dài thời gian nhanh chóng bị giết. Ian sau một hồi lâu thành công mở được khóa. Mấy người nhanh chóng trốn vào bên trong, nhưng trong đây không đồ ăn thức uống. Bên ngoài toàn là thủ hạ của ông chủ, bọn họ đang lâm vào đường cụt. Michael tiến vào không gian dị năng của Kevin, anh mở cửa đi ra. Anh muốn tìm được Veronica trong thế giới đó. Sau khi động đất sóng thần qua đi, Michael đã tìm được Veronica, nhưng cô tự nhốt mình trong một quả cầu, không nghe nhìn thấy gì cả. Tiếp đó là những cảnh tượng rất khủng khiếp. Michael đột nhiên liên kết ý thức với Veronica. Michael để cô nhớ lại tất cả rồi cùng nhau bỏ chạy, dùng hồi ức lôi cô ra khỏi quả cầu kia. Hai người hôn nhau say đắm. Veronica ở thế giới hiện thực đã tỉnh nhưng Michael vẫn hôn mê. Sau khi Veronica đi, Michael thông qua không gian dị năng. Trở về lúc anh bị đưa đến bên bờ vực kia, hóa ra hôm xảy ra chuyện. Là bạn của bố anh dùng dị năng cứu anh, dưới sự chỉ đạo của bạn Victor, Michael trốn khỏi họng súng. Sau đó Michael cũng dần mở mắt. Anh hít một hơi thật sâu và tỉnh lại. Michael nhanh chóng mở được cửa ra, cầm theo tiền đưa đồng bọn ra ngoài. Nhưng lạ là bên ngoài không hề có ai phục sẵn. Michael còn ở trong không gian dị năng đọc được suy nghĩ của ông chủ. Nhược điểm lớn nhất của ông ta là gì? Không sai. Ông ta sợ mất đi tất cả. Anh dùng dị năng cắt một cánh cửa sắt trong kho an toàn, Ông chủ nhìn qua camera thấy tất cả. Tưởng Michael chạy rồi nên phái đàn em đuổi theo. Chúng kế điệu hổ ly sơn của Michael. Người không bắt được, tiền cũng mất. Đây là một bộ phim vô cùng hách não. Hiệu ứng và tình tiết hách não. Nhưng không thể phủ nhận độ hay của nó. Nếu thấy hay hãy ủng hộ chúng tôi nhé.